Mm-hmm. màu lân họng bò nha anh em chuẩn màu lân luôn nha Đấy, màu lân họng bò này Đấy, ché này ché đây anh em ạ thôi quay lại chủ đề chính đi đây cũng là màu lên hộp bò mà